Câu nói này rất dễ gây hiểu lầm, xưa nay vẫn có nhiều tranh biện mà vẫn chưa có hội phân giải. Trải qua bao tháng năm đằng đẵng của dòng lịch sử, nhân loại đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần thay triều đổi đại. Cũng vì thế mà thực thực giả giả, đâu mới là cái gốc, đâu mới là chân thực, đã không dễ dàng mà phân biệt cho rõ được nữa. Tuy nhiên, nếu chúng ta có thể lần theo các mốc lịch sử mà khai phá, thì sự thật sẽ phần nào minh tỏ giúp thế nhân hiểu rõ nội hàm chân chính của văn hóa truyền thống. Ngay bây giờ, xin mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống tìm hiểu nội hàm của câu Phụ nữ vô tài thì hữu đức trong video ngày hôm nay. Hãy bắt đầu từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc ra đời năm 1949. Họ đã có nhiều hoạt động phá hủy nền văn hóa thần truyền 5.000 năm văn minh Trung Hoa làm tổn hại tới truyền thống tốt đẹp của dân tộc Hoa Hạ, vốn có tư chất đạo đức cao thượng và tốt đẹp. Sau khi họ làm mọi cách để bôi nhọ văn hóa truyền thống và cải biến tư tưởng của con người, hiển nhiên mọi người dễ hiểu rằng phụ nữ không cần phải có bất kỳ tài năng nào. Quan điểm sai lầm rằng phụ nữ càng bất tài thì càng có đức hạnh, khiến người đời lại cho là có sự phân biệt đối xử với phụ nữ trong xã hội cổ đại. Điều này cũng chính là khiến cho người đời sau nhìn các bậc tiền bối như một phần hủ lậu, thiển cận đúng như những gì mà đảng Cộng sản Trung Quốc tô vẽ ra. Người đời sau vì khuất mắt trông coi nên cũng cho rằng những gì mình được nghe, được kể từ trong các tác phẩm văn học hay lịch sử, những gì mà các cây bút đã bị bẻ cong để phục vụ cho mục đích bóp méo về xã hội cổ đại là thật. Người đời sau có nhận định rằng xã hội Trung Quốc cổ đại là đen dối, một nát, lạc hậu và cần phải được cách tân. Ý nghĩa thực sự của câu nói phụ nữ vô tài thì hữu đức là gì? Trước tiên, chúng ta hãy cùng tra tư liệu cổ. Câu nói, nữ tử tài vô tiện thì đức, nữ nhi vô tài thì có đức hạnh, được thấy trong tập ăn đắc trường giả ngôn của học giả Trần Kế Nho, đời nhà Minh biên soạn. Câu nói, nữ tử vô tài tiện thị đức là được trích dẫn lại câu nói của một tác giả khác, trong sách không có chú thích. Theo học giả Trần Kế Nho, phụ nữ biết đọc, biết viết thì có thể hiểu được đại nghĩa, quả là người hiền đức, nhưng rất hiếm có vậy. Những người có chút hiểu biết thường khi ưa thích xem các cuốn tiểu thuyết kích động tà tâm, thậm chí không có phép tắc, gian lận, làm ra những chuyện bê bối thì còn không bằng người vô học. Phụ nữ biết thủ tiết An phận còn hơn cả người có học mà vô đức Vô độ Vậy cũng nói phụ nữ có đức mà kém tài Hãy cần chấp nhận được Câu nói nữ tử tài vô tiện thị đức Không có ý nói người phụ nữ bất tài Thì có đức mà nói vào thời đó phụ nữ ít dù có tài Nhưng sẽ không thể hiện tài năng vượt trội Ngạo mạn khinh người Những người đó là có đức hạnh Một khi thể hiện ra nghĩa là chứng minh mình có tài, tâm thái sẽ tự cao tự đại, thiếu lễ tiết, không khiêm nhường thì như thế là không có đức. Người phụ nữ kém phẩm đức thường ngạo mạn, khinh khỉnh, không coi ai ra gì, cũng bởi có chút tài năng hơn người nhưng lại thiếu khiêm cung. Ai ai cũng sẽ phàn nàn rằng có tài mà không có đức, thật là đáng tiếc lắm thay. Văn hóa truyền thống Trung Hoa lấy tam giáo làm kim chỉ nam, Bài gia lớn này đều lấy đức làm gốc, người xưa ai đấy đều tuyên dương cao đức. Bậc đế vương lấy đức bình thiên hạ, đấng thần tôi giữ phẩm đức mà cung phụng, kẻ thứ dân dưỡng đức mà có được phẩm hạnh. Toàn thể xã hội Trung Quốc xưa ai ai cũng đều sinh sống theo một chuẩn tắc đạo đức nhất định. Không chỉ nam tử cần có phẩm đức và quy phạm phong thái của người quân tử, mà nữ nhân cũng có chuẩn tắc đạo đức riêng, gọi là tứ đức tức là phụ đức, phụ dung, phụ ngôn, phụ công. Cũng chính là nói, đối với người nữ thì yêu cầu đầu tiên là phải có phẩm đức, có như thế mới thực sự là bản chất chân chính của mình. Ngoài ra, ngoại hình cần phải đoan trang, gọn gàng, nhã nhặn, không phù phiếm tùy tiện. Ngôn từ cần phải khiêm cung, có lễ, có tiết, lại còn phải hiểu đạo tề gia. Người phụ nữ tốt cần hiểu được làm thế nào trợ giúp chồng, và dạy dỗ con cái, kính già, mến trẻ, siêng năng cần kiệm, theo hoa dệt gấm. Nói một cách ngắn gọn thì cổ nhân coi trọng nhất là đức hạnh của con người. Tài năng chỉ là thứ yếu, cho dù là nam hay nữ. Làm thế nào mới có thể khiến con người có được đức hạnh? Vẫn biết mỗi chúng ta ai ai cũng đều mang một bản tính tự ngã. Người xưa nói cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Song vốn dĩ Phật gia giảng nhân tại mê trung Dễ phạm điều xấu Người ở trong mê dễ phạm việc xấu Vì vậy đường đời của một sinh cũng không nhất định là không có thay đổi Cho nên cổ nhân đề cao giáo dưỡng Vào thời cổ đại nam nữ là có sự khác biệt Nam tử bất luận là thuộc giai tầng nào Đều phải học đạo, học làm người quân tử Theo tiêu chuẩn của nho gia thì nhân, nghĩa, trí tính chính là năm tiêu chuẩn để giữ gìn đạo hạnh của nam nhân. Làm người cần học cách tu thân theo kinh đồ đạo giáo trong trường học do các bậc hiền sĩ giáo huấn. Học tứ thư, ngũ kinh từ các bậc trưởng bối trong gia tộc truyền lại. Còn đối với phụ nữ, chủ yếu sự học là thông qua giáo dục trong cung đình, gia tộc, nhà trường, đọc sách mà thông hiểu đạo lý. Theo lịch sử Trung Hoa, trước thời nhà Tần, trong cung đình đã có truyền thống thực hiện giáo dục đối với nữ nhi trong dòng tộc. Nội dung giáo dục rất chú trọng đức hạnh và lễ nghĩa. Sang đến đời nhà Hán, nữ giới thuộc thượng tầng trong cung đình, ngoài việc tiếp thụ giáo dục về đức hạnh ra, còn phải học thi ca, nhạc vũ được xem là những yếu tố cần thiết của một người phụ nữ nên phải có. Khi xưa, lưu hướng thường theo liệt nữ truyện, còn ban chiêu lại chọn nữ giới, giới điều đối với nữ nhân để làm nội dung quy phạm giáo dục đức tính của nữ nhân thông qua các câu chuyện lịch sử và giới điều. Việc này có ảnh hưởng to lớn đối với người đời sau. Đến thời nhà đường thịnh thế, đây được xem là thời đại mà đạo đức của xã hội tốt nhất trong các thời kỳ lịch sử. Trong thời kỳ này, việc chú trọng giáo dục nữ giới trong cung thậm chí rất phát triển và trở phổ biến hơn bao giờ hết. Trưởng tôn thị hoàng hậu của vua đường Thái Tông từng nói phụ nữ đọc ít hiểu nhiều, cần tuân theo phép tác xã giao. Đích thân hoàng hậu tổng kết kinh nghiệm an trị của bản thân mà soạn ra cuốn nữ tắc. Cuốn sách đề cao việc tự vi chi tự, tự sửa chữa sai lầm. Cuốn sách này đã được lưu truyền rộng rãi vào thời kỳ đó và có giá trị ảnh hưởng nhất định đối với việc giáo dục phụ nữ thời bấy giờ. Đến thời Minh, thanh việc giáo dục phụ nữ cũng được phát triển mạnh mẽ thậm chí trong cung đình còn thiết lập cơ cấu giáo dục chuyên môn. Ngoại nữ giới thượng tầng được tiếp nhận giáo dục đức hạnh ra, thông thường con gái của các quý tộc và sĩ phu cũng có thể được dạy dỗ tại nhà thông qua cha anh hoặc sư gia, đề cao tu dưỡng bản thân. Vào thời đó, gia đình trí thức, nữ giới đọc sách đã phát triển thành trào lưu. Cuối thời nhà Minh, xuất hiện càng nhiều trường tư thục dành cho nữ giới. Đặc biệt trong hôn nhân, nữ giới có tài hoa cũng là một lợi thế trong việc có thể có được mối duyên tốt đẹp hay không. Trải qua mấy nghìn năm lịch sử cho đến nay, việc chú trọng giáo dục phẩm hạnh đối với phụ nữ đã trở thành trào lưu xã hội. Đây cũng là một trong những nguyên nhân xã hội cổ đại vì sao mà tồn tại trường kỳ và có thể duy trì chuẩn tắc đạo đức xã hội lâu dài ở mức tương đối. Câu nói nam tử có đức liền tài nữ tử vô tài liền đức xuất hiện từ thời nhà mình. Ý nghĩa chân chính của vế đầu chính là người nam cần lấy đức hạnh làm chủ, tài năng là bổ trợ, càng không phải là không coi trọng tài năng. Vế sau ý nói rằng người nữ cũng cần phải lấy đức hạnh làm chủ, không thể vì có tài hoa mà bỏ qua đức hạnh. Theo phân tích của một số học giả về chữ vô, thì chữ vô nguyên gốc là động từ. Vô nghĩa là không có gì, cũng chính là vốn dĩ đã có tài nhưng tự mình cho rằng là không có. Theo quan điểm của người xưa thì như vậy không phải tự ti mà là sự khiêm tốn. Người có tài thường khi lại nhận rằng mình ngu dại. Học giả Trần Kế Nho tổng hợp chú giải về vấn đề này và cách nhìn nhận về phẩm hạnh của phụ nữ trong tùy đường diễn nghĩa thì có lẽ không khó để hiểu một cách minh tỏ hàm nghĩa chân chính của câu nói nam tử hữu tài tiện đức nữ tử vô tài tiện đức. Trần Tiên Sinh cho rằng người nữ hiền đức mà học vấn thông thạo, hiểu cái lẽ ở đời, biết được đại nghĩa, người như thế chẳng thể có nhiều. Những người thích ca kịch, xem truyện, đọc tiểu thuyết mà động tình, lấy đó làm vốn liếng đùa gió treo trăng, băng hoại nhân phẩm thế tục, thì ngược lại còn chẳng bằng kẻ vô học. Nếu lật lại những trang sử ký thời Minh, Thanh thì một lượng lớn các cô gái tàn năng chốn thanh lâu đều thông thạo thi họa vốn được các triết gia đương thời hết lời khen ngợi. Trần Tiên Sinh còn đề cập đến chữ tài trong nữ tử vô tài tiện thị đức. Ở đây rất có thể là đang đề cập đến Phạm Trù Thi Ca, vũ họa nếu nữ giới không coi trọng đức hạnh của bản thân, thường khi thể hiện tài hoa chỉ là đùa gió trêu trăng, ấy chính là đi ngược lại với bản chất của người phụ nữ. Đã vậy, Nhược Bằng không có tài cán chi cả thì hơn. Trong tùy đường diễn nghĩa có đoạn viết Người có tài hay hành động nông nổi Khiến người ta phải thở dài Người có tài mà vô đức Ngược lại, người có tài mà không khoe khoang Ấy chính là người có đức Nói như vậy thì không còn nghi ngờ chi nữa Câu nói Nữ tử vô tài tiện thị đức Chính là có ý tứ rằng Không phải là người phụ nữ thì không nên có tài Mà là để nhấn mạnh đức hạnh của một người mới thực sự quan trọng bậc nhất Tiếp theo, Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến bạn câu chuyện Chỉ cần dọn sạch ba thứ rác trong lòng, cuộc sống tự nhiên sẽ nhẹ nhàng hơn. Đầu não con người đôi khi cũng giống như cái thùng chứa vậy, trải qua thời gian lâu dài nhất định sẽ tích tụ những điều bất hảo. Chỉ bằng cách thường xuyên dọn dẹp nó, loại bỏ những suy nghĩ không nên có và cảm xúc tồi tệ hỗn loạn, con người mới có thể sống được tự do, tự tại loại bỏ những cảm xúc tồi tệ. Đường đời của Vương Dương Minh chứa đầy những gian nan trắc trở. Ông từng bị tù đầy, bị giáng chức, bị ghen ghét công trạng, bị vu oan tội phản quốc. Có thể nói, ông đã chịu đủ sự bạc bẽo của số phận. Tuy vậy, Vương Dương Minh chưa từng cảm thấy buồn chán mà luôn giữ một tâm thái lạc quan vui vẻ. Theo quan điểm của ông, cần thanh lý cảm xúc tồi tệ bất cứ lúc nào thì mới có thể giữ cho đầu óc được thanh tĩnh và tập trung xử lý công việc hiện tại được tốt đẹp. Bởi vì Vương Dương Minh có tài năng quân sự kiệt xuất nên nhiều lần được triều đình phái đi chiêu an đạo tặc và lập được công lớn. Trong chiến loạn, nhìn thấy nhiều người chết và bị thương khắp nơi trên chiến trường, trong tâm Vương Dương Minh cảm thấy vô cùng khó chịu. Tuy nhiên, ông biết rõ nếu chỉ ngồi đó mà hối hận là hành động vô nghĩa Chỉ có nhanh chóng bình định phản loạn mới có thể khiến ít người phải chết hơn Đệ tử của Vương Dương Minh từng hỏi ông rằng Làm cách nào để có thể dọn sạch cỏ dại trong lòng Vương Dương Minh đáp Cỏ dại ảnh hưởng, theo lý thì nên loại bỏ Loại bỏ đến khi cảm thấy được rồi thì thôi Nếu chưa kịp thời trừ bỏ hết thì cũng đừng vì thế mà động tâm một khi nhìn vào rồi thì thân tâm liền xuất hiện mệt mỏi và xuất hiện cảm xúc tiêu cực. Cỏ dại có hại, đương nhiên phải dọn sạch, nhưng nếu ngẫu nhiên chưa dọn được sạch thì cũng đừng vì thế mà động tâm, cũng đừng để trong lòng. Bởi vì nếu bạn nhìn chằm chằm vào đám cỏ dại chưa được dọn sạch kia, nội tâm càng nổi lên cảm xúc tiêu cực. Những chuyện không dư ý trên đời này chiếm tới 89 phần. Ai cũng có những cảm xúc tiêu cực, vì vậy chúng ta cần hiểu được cách buông đúng lúc. Nếu để nó chi phối thì sẽ bị nó khống chế. Loại bỏ thành kiến. Trong truyện tập lục có một câu chuyện về Vương Dương Minh như sau. Khi chu du qua Nam Trấn, có học trò lấy tay chỉ vào bông hoa nở bên vách đá và hỏi Vương Dương Minh, vật nằm ngoài thế giới nội tâm, cây mộc trên vách núi tự nở hoa, tự rơi. Chúng có liên quan gì đến thế giới nội tâm của chúng ta? Vương Dương Minh trả lời khi chưa nhìn thấy hoa này, hoa và tâm đều không thấy. Lúc trò xem hoa, nhan sắc của hoa mới hiển lộ rõ ràng và biết rõ hoa này không nằm ngoài tâm của trò. Vạn sự vạn vật trên thế giới này đều phản chiếu vào thế giới nội tâm của chúng ta. Tuy nhiên, nội tâm mang chứa thứ gì thì sẽ nhìn thấy thứ đó. Một người điềm tĩnh, vứt bỏ thành kiến, tin tưởng vào thế gian tươi đẹp thì sẽ nhìn thấy mọi thứ trên thế gian đều tươi đẹp. Loại bỏ lòng tham Có hai thứ trên thế giới này mà cặp mắt thường của con người không thể nhìn thẳng, đó là mặt trời và tâm con người. Một người sinh ra trên đời vốn mang theo sự thiện lương, tuy nhiên trong quá trình trưởng thành, nội tâm bị thế tục làm ô nhiễm, bị ham muốn hưởng thụ vật chất che lấp, từ đó dần dần trở nên tham lam, xảo quyệt, vì vậy, tu hành là để trừ đi tâm tham lam và giúp cho tâm thiện lương vốn có được hiển lộ ra. Vương Dương Minh từng nói, chúng ta thực hành chăm chỉ mỗi ngày, chỉ mong mỗi ngày một giảm, không cầu mỗi ngày một tăng. Giảm được một phần dục vọng của con người là lấy lại được một phần thiên lý, vô cùng tự nhiên, vô cùng đơn giản. Công danh lợi lộc trên đời này đều là vật ngoài thân, sinh không mang theo đến, chết không mang theo đi. Họa phúc trên đời là chuyện khó lường trước Vật ngoài thân là những thứ đạt được dễ dàng và mất đi cũng dễ dàng Quan tâm đến đó thì có ích gì Đạo Đức Kinh nói Năm màu khiến người mù mắt Năm giọng khiến người điếc tai Năm vị khiến người tê lưỡi Rủi rong săn bắn khiến lòng người hóa cuồng Của cải khó được khiến người bị tai hại Khi con người mong muốn đạt được càng nhiều thì sẽ phải tính toán càng nhiều Điều này khiến tâm và thân không được nghỉ ngơi. Con người vì chạy theo hưởng thụ vật chất bên ngoài mà bôn ba cả ngày, lo được lo mất, cuối cùng khiến cho thân tâm mệt mỏi, trở thành kẻ tù tội của dục vọng, bỏ gốc lấy ngọn. Làm bạn cùng vợ con, hiếu thảo với cha mẹ, gần gũi với thiên nhiên, cuộc sống bình dị không đòi hỏi nhiều về vật chất là bản chất của hạnh phúc. Do vậy, chúng ta không nên quá coi trọng được và mất,